Hello, xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB à, Rất nhiều anh em đang không hiểu và thắc mắc tại sao là có thể nhìn xuyên được lá bài Thì trong clip này Tấn sẽ dành rất nhiều thời gian để chia sẻ tới anh em Cách mà anh em có thể nhận biết đâu là con gì, đâu là con gì Và cái con lá bài này à, khi anh em nhìn thấy bằng cách nào Thì ở đây là một bộ bài như anh em đang xem Mắt thường anh em sẽ không thể nào phát hiện được Bây giờ Tấn sẽ zoom to lên để anh em xem nhé tôi sẽ zoom to lại lên như thế này anh em cũng không thể nào phát hiện được đây là con mấy đúng không ạ thì ở đây bộ bài này tuy là nó hơi cũ nhưng ờ, Tấn sẽ chia sẻ luôn để không làm mất nhiều thời gian với cái kính thử này anh em có thể nhìn được thấy con lưng của lá bài của nó là con mấy con mấy bây giờ Tấn sẽ áp dụng luôn oh, anh em nhìn rõ đó con này là con ad ad big con này là con ad big anh em nhé nhìn rõ luôn này à, atep thì nó có cái gạch nhìn lại xem ở ừ, atep sorry anh em nhé atep đó anh em nhìn rõ chưa nào vừa lên atep tiếp theo con này là con mấy đây con 4 con a đó con này là con arrow hay cơ gì đó nào cơ nó sẽ có cái gạch nó sẽ có cái gạch gạch đỏ đỏ anh em nhìn trên cái viền ạ con này là con 8 tép đúng như con vừa nãy luôn nó có vạch ngang ở trên đầu với ở dưới kìa đó con 8 nó vẫn ký hiệu như bình thường anh em nhé 8 tem nó không có gì khác biệt cả để với so sánh đó anh em nhận dạng của nó rất là dễ con này là con 5 con 5 nó vẫn như bình thường con 5 này là con 5 cơ hay 5 rô 5 cơ 5 cơ nhé con này là con gì gì này là gì gì đây gì cơ không có gì khác sai cả chưa à, đây đây này cái cái cái cái lạ là đây anh em nhìn nhá con này là con uh, con mấy con này là con chín anh em nhé này con này là con chín đó con chín bích anh em nhìn con chín bích chưa rất là rõ chưa con chín của nó là có dấu tròn và dấu cộng nó giống như kiểu chữ Hàn Quốc ấy. đấy con 9 tiếp theo à, con này con 10 con 10 con 10 tiếp anh em nhìn nè con 10 nó chỉ có một dấu cộng thôi còn con 9 thì nó có thêm dấu tròn đây là cách phân biệt của nó khi anh em đeo một cái bộ kính áp tròng đó này con 10 con 10 tép này đó. để cho anh em nhận dạng rõ hơn mình sẽ đi xem từng lá một con này con 4 4 tép tiếp đó chỉ có con 9 với con 10 là nó khác nhau đấy con con ca này anh em nhìn con ca, con ca nó vẫn là con ca luôn để quay quay cái này lại để cho anh em nhìn nó rõ hơn đó đúng nguyên con ca nhé nét quá đúng không ạ khi anh em đeo cái kính áp tròng vào thì nó cũng thế thôi nó nét hơn đấy. còn này con 7 xoay lại để anh em nhìn nhé hôm nay Tấn sẽ đi chia sẻ cho anh em để anh em nhìn rõ hơn biết rõ hơn về cái bộ kính áp tròng này con 7 đó. chính xác luôn con 7 nha lại con 7 nữa này con 7 tép này đó con 7 không có gì khác biệt ở ờ, đây con 6 với con 9 này con 6 với con 9 thì nó khác nhau hoàn toàn con 6 thì nó là con 6 chỉ có con 9 và con 10 nó khác nhau thôi anh em nhé à, con 6 thì nó vẫn là con 6 thôi đúng không ạ đấy cách nhận biết con 5 con 5 à, xoay lại để anh em nhìn này. con 5 cực kỳ dễ nhìn luôn đeo kính đó con 5 mà anh em đeo cái kính áp tròng đây kính áp tròng của nó đây con 5 này khi anh em đeo cái kính áp tròng vào mắt thì liệu nó có bị đau mắt không nếu mà anh em đi đến bài bộ môn bài bịp là cái bộ môn là cần phải nhanh tay nhanh mắt và linh hoạt về trí óc đó kính áp tròng của bên uh, Tấn Phạm CBB cung cấp cho anh em là hàng của USA made in USA có tem bảo hành đầu cuối nhé có tem bảo hành đó thương hiệu Tuân Macau có tem tem bảo hành số điện thoại đầy đủ hết cái len kính áp tròng này nó rất là mỏng anh em đã nó rất là mỏng khi anh em đeo vào mắt anh em không sợ bị đau mắt tại vì nó rất là mỏng và cái kính này nhiều anh em hỏi là có được thử không à, xin ờ, chia sẻ với anh em là anh em nhận hàng kiểm tra hàng kiểm tra ở đây có nghĩa là anh em kiểm tra đúng sản phẩm còn khi anh em yên tâm một điều là hàng của USA anh em đeo vào mắt thì không bao giờ bị đau mắt vì nó rất là mỏng nó mỏng đến 0,006 mm. cho nên là uh, có một cái lưu ý ví dụ bây giờ tấn mà cho một người khách hàng khác khách hàng A thử đeo cái kính này sau đó người ta người ta không đủ tiền chẳng hạn là người ta không lấy cái kính này sau đó mình lại đi bán cho cái khách hàng B thì tự nhiên là khách A đeo thử rồi đeo sang khách B nó sẽ bị ảnh hưởng là nó sẽ bị lây bệnh đó tức là đeo mắt đeo vào mắt rồi cho nên là cái hàng này là hàng niêm phong đầu cuối hàng chuẩn luôn cho nên anh em yên tâm một điều à, số hotline của Tấn Phạm kia 05641777 anh em nào yêu quý thì có thể là kết bạn Zalo và sau đó thì ờ, inbox đặt hàng theo yêu cầu gửi về tận nơi cho anh em anh em nhận hàng kiểm tra đúng hàng và cái kính áp tròng này sẽ tặng kèm theo anh em là 10 bộ bài tặng kèm theo anh em là 10 bộ bài anh em nhớ bấm vào Zalo 0564177777 à, Tấn Phạm CBB cũng chia sẻ luôn và Tấn là một trong những người thợ chia bài lá à, đôi lúc thì đào tạo miễn phí cho anh em ví dụ bây giờ đây đây là con ca này con ca này Đấy, à, con ca nó ở trên đầu anh em nhìn con ca nó nằm trên đầu đấy nhá bây giờ cũng là một bộ bài ví dụ bây giờ tấn chia bài tấn chia bình thường này. con tấn chia bình thường này. đấy con ca nó vẫn nằm im đây đây là cái kỹ năng chia bài đấy này đó thì à, tấn chỉ muốn là anh em nào mà đam mê về môn bài lá thì có thể là à, kết bạn với số like của Tấn Phạm CBB à, đăng ký kênh của Tấn Phạm để theo dõi nhiều cái mẹo mà Tấn chia sẻ tới tất cả anh em à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em